tiên trong đời trúc làm bánh bò đó uh, thấy rất là thích thú nhưng mà không biết là có thành công hay không thì bây giờ chúc sẽ chờ trong khoảng 5 đến 10 phút nữa để chúc có thể uh, xem là cái kết quả của mình như thế nào hồi nãy trong lúc mà đổ bồn á dành thời gian đi làm neo <laughs> mọi người chờ chút nha wow đẹp quá đi thôi tin được là chút vú có thể làm bánh bò rất là đẹp luôn mời mọi người còn ăn ngon hay không thì không biết nha trời ơi đẹp quá à, mọi người thích nhất là cái màu của nó đó uhm, thật ra đó là trúc định làm cái màu từ lá dứa nè từ lá cẩm nè nhưng mà đi tìm những cái lá đó trong buổi chiều nay không có nên là trúc nghĩ cái cách dễ nhất đó là hãy làm màu bằng rau củ quả và trúc đã thành công bây giờ thì hãy thưởng thức thử món bánh bò của trúc chú nha mình sẽ ăn thử một miếng uh, cà rốt <laughs> trời ơi cái màu nó đẹp ghê chưa bánh bò nó nở vừa tới cho mọi người uhm. cái bột này á đã có đường sẵn trong đó rồi nó ngọt vừa phải lắm đây là bông cải xanh làm cái bánh này cực kỳ dễ luôn mọi người nhìn thấy cái quá trình trước làm rồi đúng không trong cái um, thời gian ủ bột đó mình còn dư thời gian mình đi làm móng tay nữa nè <laughs> đây là hương củ dền uhm. ăn mấy cái bánh bò mà mua ở ngoài chợ về á chú cảm giác nó quá ngọt và nó nhiều dầu nữa nó rất là mau ngán nhưng mà cái bánh này đó nó ngọt vừa phải thôi ban đầu á chú còn sợ nó bị nhão nữa đó bởi vì ờ, khi mà pha bột đúng cái liều lượng rồi thì khi mà chút pha cái màu vào thì nó có nước nữa chút sợ là cái nước đó nó sẽ làm cho cái bột bị loãng hơn nhưng mà may mắn quá không bị gì hết rất là ngon luôn uhm. kỳ này chút có thể khoe thành tích với lại chị của Trúc rồi bởi vì ờ, chị của Trúc hay làm bánh này cho mấy đứa nhóc ăn lắm à, nhưng mà lần này chút làm đẹp hơn màu sắc hơn khuôn uh, hình tròn hình tam giác rồi <laughs> Thế là để chú cắt ra Cắt ra trong cái cái khuôn hình chữ nhật hồi nãy á Ôi Bây giờ ăn cái nào nữa đây Mình sẽ ăn cái cà rốt nha Cái màu mà bằng rau củ này nè mọi người Nó đẹp Nhưng mà nó không bị cái mùi cà rốt Nó lấn qua cái mùi ờ, bánh bò nha mình ăn mình vẫn nghe nguyên cái vị bánh bò trong cái công thức hướng dẫn á thì à, kêu mình là ủ cái bột này á từ 2 tiếng trở lên thì à, mình ủ lúc uh, à, 12 giờ mấy á xong tới lúc uh, 4 giờ kém mình mình mới mình mới lấy ra nghĩa là mình ủ hở gần 4 tiếng luôn á ba tiếng mấy gần 4 tiếng có thể nhờ vậy mà cái bột nó lên men á nó xốp hơn mọi người nó không có bị cứng không có bị khô cái bột thích quá à. không nghĩ là, là mình làm bánh được hồi lúc chiều mà trúc làm á trúc còn nghĩ hôm nay mình làm thử thôi nếu như mà hư á thì bữa khác mình sẽ làm lại nhưng mà không ngờ là thành công ngoài mong đợi sau khi hấp xong á mình phải đợi 2 tiếng nữa cho cái bánh nó khô lại nó hết nóng nó khô lại thì mới ăn được còn cái lúc mà nó còn nóng á nó nhão nhoẹt à mình không có mấy cái khuôn nhỏ nhỏ nên mình làm bằng cái khuôn to rồi cái nồi hấp của mình nó bé nữa nên là khi mình ờ, mình làm cái bánh á nó sẽ bị bên dày bên mỏng đó mọi người đây cái bánh bò màu củ dền của mình đây <laughs> dễ lắm nha mọi người hãy tìm cái bột đó mua về làm thử rất đơn giản nhìn cái công thức chút làm ha đây đây là kem cà rốt còn đây là bông cải xanh thật ra cái bông cải xanh này nào phải ờ, nhiều hơn nữa thì cái màu nó mới đẹp à, ờ, chúc không nghĩ ra được là cái loại rau củ gì mà có thể cho nó xanh hơn ta tại vì mình ép mình lấy nước á thường thì người ta sẽ làm lá dứa uhm. tuyệt vời luôn nha khi mà đổ bột vô khuôn á mọi người nhớ thoa lên khuôn một cái lớp dầu ăn thiệt là mỏng để cho bột nó đừng có dính vào trong khuôn cái nào cũng ngon hết mọi người thích nhất mai mốt chúng sẽ tập nữa tập những cái loại bánh khác nữa những cái loại bánh mà có bột pha sẵn đó rồi từ từ Trúc sẽ học những cái loại bánh khác hơn khó hơn mọi người chờ chút nha Hy vọng là mọi người hôm nay thích cái video này cũng như là thích cái món bánh bò của Trúc làm nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi tới giờ phút này nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh ủng hộ cho Trúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào 7 giờ 30 ngày mai. Nhớ làm thử món bánh bò này nha. <laughs> Bye bye.